hello hello hello mọi người mình đi đang đi kiếm vườn nước ăn giờ đang nóng khát nước rồi dạ đói bụng giờ đang kiếm đi kiếm gì nước nè đi vô đây nè vô đây mình thấy hai bờ buồn nó giờ thì khi thì coi thử coi mấy cái buồn đó này ăn được chưa nha hiểu các bạn không được đi bên kia bên kia thì như là mình chạy hết lần rồi sao giờ nó già cũng ăn được không quá coi thử có hiểu coi à mọi người thấy già rồi ăn hết được chạy thử luôn này da cứng này thịt cá nó cứng này ở đây ở đây thường là có dừa dừa mà dừa nước dừa ăn luôn á nó chưa ba bốn buồn chứ về quê là phải ăn cái mấy cái thứ này mới được chứ lên thành thị làm gì có làm gì có mà ăn mua người ta không á trong vườn là bị có trời trời nó ngứa bà nội cha ơi nó ngứa quá trời luôn chó đau sủa quá trời kìa trời ơi rồi là vậy là được hai buồn á hai buồn nghe bà con ha đó à thấy không vừa ăn vừa nói chuyện vừa ca vừa hát luôn chắc cái này à, mình cứ làm gì mình rửa sạch rửa sạch để đi ly ly đổ sữa trời trời và và cháo này nó và làm gì nó thấy lấy nó ngồi trên người nha kiếm nó ngồi đây vậy sợ lắm nó nhảy ra đây chứ nó nhìn camera qua là móc ăn là bây giờ bây giờ tao thấy cái tay này không làm mặt nhăn nhó thôi à quậy quá quậy không cậu chào mình làm gì làm mình làm gì mình làm lấy cái là mình pha với sữa nha sữa bịch Winmilk là phần nữa với sữa ông thọ là ba muỗng pha dạ, vậy nó mới ngon nha bà con nha rồi cô nàng đi qua đi lại hoài luôn nha giờ camera mà quất miếng ca không được rồi cần xong rồi nghe bà con nha được khoảng 3 ly 3 ly nhỏ đưa dành cho ba người nha rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha Cảm ơn mọi người nhiều Bye bye